ដីបងប្អូនមានមីងយេតាទាំងអស់កំពុងទស្សនា Channel របស់សុខឿមេប៉ាំងថ្ងៃនេះហើយក្រុមទាំងអស់ត្រូវរើសរកគ្រឿងផ្សំដោយខ្លួនឯងក្នុងនោះមានដូចជាស្ទីកដោបបង្កងបយៀនគេហៅបយៀនបាទសាច់គោបាទនិងមីអានិងផ្សិតគីមជីបាទតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាក្រុមទាំងពីរ ស្លាមីទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញtôi tên là Kendo, cái này là dĩa tường Tôi tên là Tony, cái này là bò giang Tôi tên là Dora, đây là dĩa kim chi Tôi tên là Nai, đây là có cải tim, Tôi tên là Tia, cái này là để ăn <laughs> Đây là Sitaro, cái nồi <laughs> hay Yến đặt anh lên, hay mình đặt anh lên Hay à Cách mê đặt nè Cách mê bỏ ăn tiền anh ơi Đặt cái tàu xin Để nước này vô à Đặt tấu Mình đặt Đặt miếng à Rồi, cái này đặt lắm Rồi, đặt đi Tiếp, tiếp, tiếp, tiếp, tiếp chơi là may lắm rồi Cái người đắng này Ờ, đặt đi Điểm á Đen Mua cái máy đó chứ, đó đó lên tay cả Không chịu đâu Bên chập á Đặt ói gì Còn cái này dễ chập Đây Thôi đặt đi chơi Nhiều nè. Được mấy cạch chừng đúng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ẩn đấy nè toàn cạch này đặt cửa cạch đẩy cọc ngọc ừ, cánh thằng á tu đi chậm à da vậy thực hiện bị chọc Em chọn tới mấy Cẩn thế được Lọc cẩn mấy con plate ngô mộ Ngô mộ Ở có hoa mình xin Á anh xin làm ấy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 riêng à, đây là bắp cải tím cho vào đấy trắng vào cả đấy thanh hiệp đấy lối to ចង់ឆ្អិនឯងកងនេះឈ្មោះចឹងហ្នឹងនឹងទុកម៉ាននាទី2នាទីដល់ក៏ពីមិនយកគេនឹងដាក់ឲ្យក្រុមអស់នេះជើងណាចាំចាំងលើចឹងហ្នឹងគេមិនទាំងហ្នឹង Thank you. ってやっ thời gian trời luôn bộ dáng còn chảnh nó tặng luôn cái kìa đó bộ viên hơn chảnh không ủa à, à, rau tôm là chị cũng giúp Trời, bán này bán này bán này. Đi cái cái.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 Nhằm cách nè phi nát Dù cái dù Cái dịch đắt đi chèn trời ừ, người đứng hơi nè dạ. Ha Thằng ơi chụp người Thôi bán nó bắn đi Đây đặt tiền chập anh không đặt anh ăn xuống đặt tiền chập anh ngừng đặt đặt cái gì hơi bạch đặt anh luôn hơi bạch lọc lẹ đặt anh ngâu nó chăm đặt lẹ chụp rồi dạ. Dạ. đánh đặt chưa đặt chưa đặt chưa đặt khoai nhức đốt tới đặt tán á à, rồi bây giờ đặt lại ở còn gì còn gì thôi có mất con bé đặt ở nó tao rồi, rồi, rồi Mình đặt ọ hơn ọ đó khoan đặt trong này mình đặt anh nấu mính còn lấy cái bự khoan khoan rồi đến bé ơi rồi đến đi đã nóng trời để để tiền để tiền cho bớt chút bé không bé nhạt cho mặt mình làm hòm ừ, bé tích tích rồi ok đặt dưới nó mày rồi ừ. đặt nó ngoài hơi xinh mày cùi tuyệt hay tạo bên đấy phải đâu nó đặt tích cái này đó rồi bạn này bạn này bạn này bạn này vào này vào này vào này đâu rồi alo đặt đặt mì đặt mì rồi đặt ra chưa thôi đặt đặt ổn chúng tôi lượt thực tích vẹt nè nó hơi tấu còn đường cánh này lắc mắt cái lắc mắt Hãy Alo dân đặt còn con rồi. Chui. Tích Anh à, lừa tôm chút ép chút. bỏ bỏ bỏ vô cái cái chừng rồi nó một cái ra hai hai à lâu rộng hả ô thực khô ở hai ô thực khô ở ok xí khô hết đâu xí khô vua vua mình thơm ok ôi ôi cái vô cái đặt thêm lên cái ôi ơi đầy liệt bậy ជាតិប្រៃហ៎ប្រៃប្រៃហ៎បែមបែមអញ្ចឹងថ្ងៃគេហ៎ថ្ងៃគេហើយជូរជូរហ៎អាលឿនបកអានអាលឿនក៏មានហ៎បើថែថែណាណាថែណាអាយយនៅឆាបកំមិនដូនតែកាយោអាយយ dạ chị mới áo cận tôi có bây giờ chẳng nhưng mà chẳng biết chẳng không thôi chúng mình chẳng Ừ. Mẹ ơi xin mình bán bếp lên cứng không? Bếp bếp lên chung mang mạnh rồi trời 5 kim trăm. Đứng chung mạnh á. Tại trời mày nó trời nó trời. Em em hả? Nó vô nè các bạn suy đó nó vô vô thì thực hiện được mình thế đã ừ. Vậy các bạn ăn mì nha Vậy ừ. các bạn ăn mì nha Vậy các bạn ăn mì nha Các bạn nào nếu vô kênh subscribe mì phần nhớ đăng ký kênh với like nha Nhớ các like nha Bữa ăn nha Bữa nha Nè, mời các bạn miếng nè rồi một miếng không? Cái gì? Thôi các bạn nha. Gì có mấy bạn Mời các bạn ăn miếng nắp kim chanh nha. Ừ. Các bạn cùng ăn với đây mình nha. Mời các bạn ăn bì nè. Ừ. Ờ, Mời các bạn nha. Mời bạn nha. Mời các bạn. Mời các bạn nha ăn ừ. ăn kia kia kia xí xí mày, mày. bằng ម៉ែយើងអើគ្នាចូលស៊ីម៉ែដល់គ្នាចូលស៊ីម៉ែសំជិងបងសំជិងអើគ្នាជួយហប់មីសំជិងអើគ្នាមកហប់មីណា anh còn cái miền nào hết hả? nào tôi xí cõi á vô ổ xi không mới còn tả ngang gặp mới bị bể nãy giờ bạn còn mười nãy không xí mình nữa Ê, anh cho bạn mình nè. Ê, anh cho bạn mình này Ê, anh cho bạn mình này Ê, anh cho bạn mình này này Đánh khát Tao lấy trước Anh giờ bánh mình Này Mời chị à. Em mời chị Em em để trong đây Đây rồi lên sợ nữa Mời các bạn ăn miếng mì tôm nha Mì tôm xấu quá Mời các bạn nha Mì tôm gỡ em Xem mì tôm có ăn không Ờ trời ơi Tôm là trận Trẻ Khi tôi muốn ăn nhảm Ê các bạn nha. Bà con bà con. Mới mà ăn miếng tôm nha. Hôm qua con ăn miếng tôm nha. Dễ mê luôn. Ngọt ừ. ờ, cái nhà mới xin cận á. Hộp. Đó ờ, không còn. Ừ. Này cụm nông thành không cản hả? Cánh màu. Ây da. Kiệt tịch. Nè. Con nhem nhem con điện. Nhem nhem nhem nhem nhem. rụm con khôn cả nè tụi ở còn con còn quyết nhét con vừa dùng còn cốt nè này ở ờ, đất chân dừng tụi mình nhắm sát à giờ ừ. mình thôi mười bạn chứ mà dạ con nè con dương miên rửa nát rồi ở ờ, nó cái đại lúc rửa mà chân rồi mày không cái kia giờ hết dăm chiều ấy bây giờ tôi ừ. anh nó bông cuốn ơi đi ừ, mà trong chiều quá luôn nó bông cuốn Cầm Cầm Ngọc Vũ ơi, mừng con nè Alo nhâm xin tí thế nào Tí cũng thêm Thôi Em còn các bạn thêm bất bảo chỉ nơi bên đi Quảng không có các bạn rồi nha Ờ Giao lưu đi anh em, giao lưu nào thôi tao không ăn mấy mì bên người đâu mì bên bây giờ là nhìn bây giờ chưa wow mì nó rõ đó ừ nó đỉnh á sợ gì à đó ở đó. thôi <laughs> không như mày quê tao này nè bé nè mấy cái bạn bên nào gạch dạng nhốt trước đấy ba đô ảnh thôi đấy đầy ảnh hả ta? Đúng rồi ảnh. cánh. Ôi. Nãy đó. Bạn tiền tặng ơn ăn nung nè. Ê à, nã thì ờ. Lấy vô Rồi nó ngục hồi nhá. Cứ bạn nó ngục hồi nè. Bị vô hôm. Ừ. Thế. Cho ăn tết. nào cáo vậy giỏi nè click nữa rồi không tăng nhiều vậy không Dạ. Anh là ở tay đau xí dạ cục mì nếu mà đặt chơi mở tắt chừng đặt chơi mở tắt chừng. nè hồi nào lột rồi, cô đặt tìm mỏ tắt kìa <laughs> xem mấy kết quạt nó đi ăn chắc nó nè cái đầu mày này đấy anh vô cái đuôi Mày đang áo cái ná xin còn Tao giống cháo Không còn Ở bên kia tao nhìn giống cháo Sắp chinh con cái này ờ, à Ở đó con thò nó chinh mà Hả? Không mình à Mày đang áo cái này mưa đó Dạ, khuôn còn á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 quá bọt hết. Ba não ai chiếc mà, Nè, ừ, Vô duyên Vô duyên. Anh đã xem ảnh chưa?